Mến chào toàn thể quý vị và các bạn Xin ờ, mến chào toàn thể quý bà con cô bác xa quê Hôm nay Minh Toàn ờ, sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn về cái cảnh đường phố ở Hà Đông ờ, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Trong cái danh sách của video là Hà Nội ngày nay thì đây là Minh Toàn đang đi từ cái khu đô thị uh, Senco 5 Từ khu đô thị Thanh Hà Đi ngược lên uh, trung tâm của Hà Đông Khu này, uh, cái đường này là đường uh, đi từ trung tâm Hà Đông mà xuống khu đô thị Thanh Hà Thì việc bạn uh, cũng có thể thấy là tuyến đường này rất là bụi Ở đoạn đường này là đoạn đường uh, không bụi rồi quý biết bắt Còn phía sau của Minh Toàn thì đường nó rất là bụi và ở hang núi này thì à, như các bạn thấy là nhiều à, rất là nhiều thanh niên à, đi và không đội mũ bảo hiểm đấy quý vị các bạn à, cũng có thể thấy và cũng rất là nhiều xe chạy ngược chiều nên khi mà quý vị bạn à, có ở xa về thì à, chúng ta lưu thông ở trên đường thì chúng ta cũng nên cẩn thận Hà Đông thì đã sắp nhập vào à, Hà Nội rồi à, quý các bạn ạ thì à, đây cũng là thuộc đất của Hà Nội ngày xưa chưa nhập Hà Nội thì gọi là Hà Tây và tuyến đường này cũng chưa đông đúc cho lắm bởi vì là chưa vào trung tâm đây là ở ngoài trung tâm tức là ngoài ngoại thành và trên tuyến nước này thì ờ, phía các bạn ờ, đi xe cũng ờ, chú ý là tình trạng rải đinh rất là nhiều Đây quý vị các bạn cũng có thể thấy là những cánh đồng hoặc những uh, vựa đất mà đang nằm trong các dự án và đang bỏ không và như cái dự án đất này thì cũng khoảng uh, gần chục năm hơn chục năm rồi quý vị các bạn đặc điểm Hà Nội bây giờ là có nhiều rất là nhiều uh, xe hoa quả uh, đậu ở các cái ven đường để bán hoa quả như các bạn uh, cũng có thể thấy ở đây đây đây là một tình trạng của thùng xăm và cũng có thể là gặp uh, đinh tặc đấy như các bạn thấy những cái xe bán hoa quả bán ở ven đường rất là nhiều các bạn Và đầu ờ, trước mặt chúng ta là đi lên ờ, khu đô thị Sala rồi Hà Nội này thì tình trạng mà tuân thủ của ờ, luật giao thông khi tham gia giao thông chưa được uh, ý thức lắm đâu các bạn chúng ta đi đường bạn phải cẩn thận trước mặt việc bạn là cái ờ, khu đô thị uh, ờ, Sala và cũng là cái khách sạn Mường Thanh ở Hà Đông cái màu uh, cái tòa nhà xanh xanh xanh uh, ở đằng trước uh, các bạn ấy đấy đấy là khách sạn uh, Mường Thanh ở Hà Đông ở bên dưới cũng có bể bơi vào khách sạn đấy uh, Mường Thanh thì các bạn uh, cũng có thể thấy là sạch sẽ nhưng mà giá thì hơi chát và đông bây giờ là ờ, xây rất là nhiều ờ, tòa nhà chung cư tòa nhà cao, cao, cao tầng và đất cũng không hề rẻ đâu các bạn đây các bạn thấy nhiều rất là nhiều nhà cao tầng Hiện giờ ở Hà Nội bây giờ là đang là 17 giờ 45 phút đây là tuyến đường mình toàn đang đi thì à, khá là rảnh nhưng à, có những cái tuyến đường à, ở Hà Nội tắc nghẹt nhích nhích từng chút một vào cái thời điểm tan tầm như thế này các bạn ạ Đây là chúng ta trước mặt chúng ta là đường cắt ngang là đường 70 và ông ta sẽ rẽ trái để lên uh, uh, khu trung tâm của Hà Đông Đây là đường uh, tuyến đường 70 các bạn ạ. Chúng ta đang đi hướng uh, từ phía dưới cầu Tó. Chúng ta đi uh, lên Đường 70 này là cái đường mà nối uh, nối liền uh, của đường Phùng Hưng Và đường 70 này cũng có rất là nhiều uh, khu uh, ăn uống cũng như là vui chơi giải trí Nhất là dành cho uh, cánh mày râu massage và các cà phê đèn mờ trong ờ, video ờ, trong kênh của Việt Nam Travel này và kênh của Minh Toàn thì ờ, Minh Toàn cũng có giới thiệu qua về cái khu đường 70 này rồi thì rất mong cái việc bạn chúng ta hãy xem qua khu đường 70 này nó như thế nào tuyến đường 70 ở đây là bây giờ chúng ta đang đi là đi ở đường Phùng Hưng đấy tức là đường bảy mươi và đường phùng hưng nó nối liền nhau ấy các bạn và trên cái đường này thì là đường phùng hưng này là có bệnh viện bỏng 103 nằm bên phía tay phải của chúng ta và chúng ta cũng chuẩn bị sắp đi qua viện bỏng 103 và trên đường 70 này phía bên phải của các bạn à, đang là viện bỏng viên 103 vào phía bên tay trái của chúng ta đây là cái học viện quân y Đấy, đây là học viện quân y và chúng ta đang đi phía ngoài của học viện quân y còn bên tay phải đây là viện đến 103 cái đường này thì cũng rất là vui quý các bạn ạ nếu các bạn đi trên đường 70 thì hãy đeo khẩu trang và đeo kính vào bởi vì cái lượng xe khách cũng như là xe tải đi ở trên đường 70 này à, lưu thông rất là nhiều và tuyến đường này nó cũng không được uh, bằng thẳng cũng như không được đẹp lắm để cho chúng ta lưu thông như thế nào các ổ gà ổ vịt rất là nhiều Hà Nội này thì ờ, việc ban để ý cho mà xem hầu như những em xinh ờ, đẹp chút là ờ, không thèm đỡ mũ bảo hiểm nữa rồi không biết là các em đẹp các em có quyền hay là sao rồi hoặc là cũng có thể là trên cái tuyến đường này là những tuyến đường mà những cái dịch vụ đèn mờ đèn đỏ quá đông đấy là trong một trong những tuyến đường đèn bờ đèn đỏ và đông nên ờ, đấy là một số cái em mà ở trong các cái quán đấy ra và các em đấy thì ờ, thường hay không phải đúng bởi vì các em ấy đẹp các em có quyền ở đây mình toàn chia sẻ với quý vị các bạn ờ, cũng với tư cách là một người tham gia đi đường không phải là một hướng dẫn viên du lịch và trong các cái video mà Minh Toàn chia sẻ thì uh, Minh Toàn chia sẻ với tư cách là một người ta người, người cũng như quý vị bạn mà thôi và đi bắt gặp và giờ Minh Toàn quay lại để Minh Toàn chia sẻ chứ không phải là uh, Minh Toàn là một hướng dẫn viên du lịch thì uh, trong cái quá trình mà chia sẻ có gì mà không nếu phải cũng rất mong quý vị bạn hãy bỏ qua cho Minh Toàn trước mặt các bạn là cái ờ, điểm núi ở đầu cầu trắng Hà Đông đầu cầu đen các bạn chúng ta đi qua cầu đen trước xong mới đến cầu trắng và trước mặt của các bạn ở phía bên tay trái là cầu đen còn chúng ta đi thẳng là đến đầu cầu trắng và đường Hà Đông bây giờ là cũng chưa ờ, tắc lắm bởi vì ờ, Hôm nay cũng là cái ngày ờ, thứ bảy ngày cuối tuần nên cái lượng người tham gia giao thông cũng ít đi so với ờ, ngày bình thường. Đây trước mặt của các bạn uh, điểm nối giữa đầu cầu đen và đầu cầu trắng thì là cái sở tư pháp của Hà Nội đây đây là chúng ta đang đi phía ngoài của sở tư pháp hà nội và chỗ ngay đèn xanh đèn đỏ trước mặt việt bạn đấy là đầu cầu trắng việt bạn đây là cái tuyến đường trên cao dành cho điên đấy, như bạn đã ra thấy ở đây đường Trần Phú Hà Đông đường Trần Phú thì nối liền ờ, của đường Nguyễn Trãi Hà Đông và Nguyễn Trãi Hà Nội thì ở đây là cái tuyến đường trên cao đường ờ, sắt của tàu điện trên cao nhưng mà chưa chưa đi vào khai thác hoạt động được đây, tuyến đường Trần Phú thì các bạn thấy là buổi chiều đây là một trong những tuyến đường mà không không hay xảy ra tình trạng tắc đường nhưng uh, lượng người tham gia giao thông ở Hà Nội trên đường rất là đông và hai bên của tuyến đường Trần Phú này thì rất là nhiều cái cửa hàng mở ra rất là sầm uất so với khoảng uh, năm về trước Và trên ờ, trên đường của Trần Phú Nguyên Trai này thì rất là nhiều trường đại học quý vị các bạn là nhiều, ờ, nhiều trung tâm như trước mặt quý vị các bạn là cái Bixi của Hà Đông hay, là cái tòa nhà Hồ Gươm vừa ra và trên tuyến đường này thì như quý bạn ờ, cũng có thể dùng ra là chúng ta sẽ nếu mà để để lưu thông dọc theo tuyến đường này thì à, chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều trường đại học nhưng à, chúng ta không, à, hôm nay Minh Toàn không à, lưu thông dọc theo tuyến đường hiện tại. đấy các bạn thấy tình trạng tắt đường ở đây rồi ở đây là chúng ta sở giao thông vận tải mới lắp cái đèn xanh đỏ nhưng hôm nay ở khu này là mất điện và trước khi mà lắp đèn xanh đỏ này thì đợt trước là ở cái ngay chỗ bixi hà đông này thì tắt đường khoảng một km các bạn ngày nào cũng tắt luôn vào bây giờ tăng tầm này và bên tay trái của chúng ta như là trước mặt chúng ta là cái học viện à, bưu chính liên thông học viện bưu chính viễn thông thì đối diện uh, với tòa nhà sông đà tức là siêu thị media mark hà đông và cạnh ờ, siêu thị bây giờ Mark Hà Đông thì có học viên uh, cán bộ quản lý cán bộ đô thị và tiếp theo là trường uh, kiến trúc nối liền với trường uh, học viện uh, cán bộ luôn đại học kiến trúc Hà Nội và khi mà chúng ta đi hết đất của trường kiến trúc thì chúng ta sẽ ở đây chính là học viện an ninh tòa nhà của các học viên à, Minh Toàn xe xe trái vào đường ờ, Nguyễn à, Văn Lộc của Hà Đông Đây là tuyến đường Nguyễn Văn Lộc Hà Đông Một trong những cái tuyến đường mà sầm uất ờ, nhất nhì ở Hà Đông hiện nay Về giải trí cũng như là ăn uống Ở tuyến đường này thì bây giờ rất là nhiều ờ, dịch vụ ăn uống mở ra nhiều cửa hàng ăn uống mở ra và video ngày hôm nay mình toàn xin dừng ở đây cảm ơn quý vị bạn đã, đã ờ, xem video và hẹn gặp lại quý vị bạn trong những video tiếp theo